Anh Nam Sao anh lừa dối em Tao lừa mày hồi nào Anh bảo với em là con của anh là thiên thần đúng không Đúng Thế tại sao em thả nó từ trên tầng 5 xuống mà nó không biết bay Em thả nó từ trên tầng 5 xuống mà nó không biết bay Khi con gái ra nắng What the hell Khi con trai ra nắng 小朋友，你是否有很多？Oh my。 Nope. Hết đàn bà. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cực phẩm. Em. Ở đây. Đây là em gái của mình, tên là Hello, Vũ Nhật Linh. À, vừa xinh gái này, ừ. nấu ăn ngon này, Đúng học rồi. giỏi này, ngoan này. Ừ. Và điều quan trọng nhất là chưa có người yêu nên Đúng. mình đăng cái video này nếu như ừ. bạn nào có nhu cầu làm chị dâu của bé thì hãy liên hệ với mình nha bye bye trời mưa xong lại nắng chắc đất chín rồi chắc đất chín rồi ra cạp thôi hãy không đi không đi không đi Gayuba Remix You know I'm I hold him up <laughs> <laughs> no, no, no, no. Thôi mày làm gì đấy? Ra mua chai nước uống mà Mua chai nước quá mà làm gì? Trời, cái manh động lắm Tao phải à, bảo vệ cho tương lai đi uống nước này Này em Em có phải à, tên Google không? À, không ạ, à? sao anh hỏi thế ạ? À? Vì anh nhìn thấy em có được tất cả những thứ mà anh đang tìm kiếm Hả? À em này Bố mẹ em có phải ờ, làm đầu bếp không? What? Ờ, không ạ Vậy mà sao nhìn em ngon thế? Cắt! Cắt! Cắt! Ôi, cút, cút, cút, cút. đâu nhỉ ơ cháu ô bác quản trang này cháu tìm cái gì vậy Ủa, cháu đi tìm người cũ của cháu ạ đang yêu nhau nhưng chia tay còn bao điều chưa nói thế nó không còn sống à cháu không biết còn sống hay không nữa cơ tại sao cháu lại ra đây cháu tìm thì tại lúc yêu nhau thì nó bảo là không có cháu nó không thể sống được không có cháu nó không thể sống được lớn rồi không phép ít thôi